Đó. Ờ, thì đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần lý thuyết. À, phần số 1 đó là vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Đấy, chúng ta tìm hiểu xem là đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có những vị trí tương đối như thế nào. Thì chúng ta cùng quan sát hình ảnh như sau. Đó. Đây là hình ảnh của ba cái trường hợp. Đó, có ba hình và tương ba trường hợp là vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. Đó, ta nhìn thế này. Ở hình số 1 ta thấy này, đường thẳng và mặt phẳng không có điểm chung. Đó, thì người ta nói là đường thẳng A và mặt hỏng P là song song với nhau chú ý nhé A ra P bằng rỗng đúng không không có điểm chung thì A và P là song song với nhau đường thẳng A song song với mặt phòng P và trường số 2 là đường thẳng A cắt mặt phẳng P tại điểm A nhỏ thì có nghĩa là nó có một điểm chung có một điểm chung thì khi đó ta gọi là A giao với này A giao với P nhá Đấy, à, cắt B. Trường số 3 đó là đường thẳng và mặt phẳng có hai điểm chung AB. Khi đường thẳng và mặt phẳng có hai điểm chung thì nó sẽ có vô số điểm chung nhá. Đấy, AB đều thuộc mặt phẳng P mà đường thẳng A đường đi qua hai điểm AB thì mọi đường thẳng à, mọi điểm nằm trên đường thẳng A đều thuộc mặt phẳng P. Như vậy à, đường thẳng A này, à, A nhỏ này này là chứa trong mặt phẳng P. Như vậy có ba trường hợp nhá. Trường thứ nhất là đường thẳng song song với mặt phẳng. Trường thứ hai, đường thẳng cắt mặt phẳng tại một điểm duy nhất. Trường thứ ba là đường thẳng nằm trong mặt phẳng nhé. Rồi, đây là vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Các em chú ý ba trường hợp này. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất nhé. Cùng các tính chất mối liên hệ giữa đường thẳng và mặt phẳng thì chúng ta chú ý này. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu định lý số 1. Nếu đường thẳng A không nằm trong mặt phẳng P, chú ý này, à, không nằm trong một phần alpha nhé nếu đường thẳng A không nằm trong một phần alpha và A song song với đường thẳng B nằm trong alpha thì A song song với alpha nhé. chú ý phát biểu lại này một đường thẳng mà không nằm trong mặt phẳng mà nó song song với một đường thẳng từ phẳng kia thì nó sẽ song song với mặt phẳng đó chú, chú ý cái này em chú ý nhé định lý một chúng ta ghi thành uh, cái biểu diễn uh, rút gọn ra nhé đường thẳng A không nằm trong một phẳng alpha đường thẳng A này có điều kiện này A này không chứa trong mặt phẳng alpha đó và A song song với thẳng B nằm trong alpha mà B này nằm trong alpha đó mà A lại song song với B thì ta có quyền suy ra là A sẽ song song với alpha đó một đường thẳng không nằm trong mặt phẳng mà nó song song với một đường thẳng thuộc một phẳng thì nó sẽ song song với cái mặt phẳng ấy